với phần một lớn là phần lý thuyết. Và với phần một nhỏ, thầy muốn giới thiệu các bạn đó là lực ma sát nghỉ. Cái tên của nó đã nói lên cái nội dung chính của bài rồi, đúng không? Nội dung chính của phần này rồi. Lực ma sát nghỉ. Nghỉ. Chúng ta hãy hình dung chúng ta có một cái buổi là đó ta nghỉ ngơi, nghỉ ngơi tức là ta phải gì ạ? Đứng yên không hoạt động gì cả. Đó gọi là nghỉ, đúng không ạ? Thế lực ma sát nghỉ là gì? Thì trước khi vào cái khái niệm cũng như đặc điểm của lực ma sát nghỉ chúng ta bắt đầu đi vào một cái thí nghiệm nhỏ nhỏ mà thầy à, triển khai trên slide này nhé chúng ta cùng chú ý nhìn đến đây ở đây thầy có một vật có khối nước m thầy được kéo bằng một cái lực kế lực kế này là lực kế của tolia.vn các em nhớ nhé thì ban đầu thầy chưa kéo thì vật đứng yên vật đứng yên nhé khi thầy bắt đầu kéo thôi bắt đầu kéo thôi như này bắt đầu kéo thì bắt đầu xuất hiện được ma sát có một cái lực nhưng tiếp tục kéo hơn nữa thì bắt đầu vật này di chuyển nhớ này bắt đầu kéo thôi bắt đầu kéo đó đến giai đoạn này bắt đầu kéo tiếp tục kéo nữa thì nó mới mới chuyển động như vậy thì cái lực mà nó xuất hiện khi chúng ta bắt đầu tác dụng ngoại lực bắt đầu tác dụng ngoại lực nhé nhìn lại lần nữa này đấy ạ bắt đầu xuất hiện ngoại lực cái khi ngoại lực đủ lớn rồi lúc này vật mới chuyển động vật mới chuyển động thì cái lực mà xuất hiện khi cái ngoại lực bắt đầu kéo này này người ta gọi đó là lực ma sát nghỉ lực ma sát này có tác dụng gì ạ làm giữ cho vật đứng yên nhưng cái ngoại lực của ta càng tăng dần càng tăng dần tức là nó phải lớn hơn so với cái lực ma sát nghỉ này của chúng ta đó thì lúc đó vật mới mới chuyển động và cái lực mà gây ra cản trở cho cái sự chuyển động này người ta gọi là lực ma sát nghỉ phải không các em đó như vậy ta đưa ra một cái kết luận cho thầy nhớ thầy nhé đó là gì lực ma sát nghỉ chỉ xuất hiện khi có ngoại lực tác dụng lên vật khi có ngoại lực tác dụng nhân vật thì thì người ta gọi đó thì lúc đó nó sẽ xuất hiện một cái lực chống lại sự sự uh, chống lại cái ngoại lực đó người ta gọi là lực ma sát ma sát nghỉ và đặc điểm đó là gì là ngoại lực này có xu hướng làm cho chuyển động ngoại lực này đấy ạ có xu hướng làm chuyển động nhé ban đầu đấy đây ta nhìn lại lần nữa này kéo xuống chuyển động đó được chưa có xu hướng làm chuyển động nhưng chưa đủ để thắng lực ma sát nghỉ và khi nếu cái ngoại lực này thắng được cái lực ma sát nghỉ này thì vật bắt đầu chuyển động. Vật bắt đầu chuyển động. Được chưa các em? Thầy nhấn mạnh này lần nữa nhé. Ban đầu khi thầy chưa kéo cái lực kế này thì vật đang đứng yên. Khi thầy bắt đầu kéo ngoại lực với một lực nhỏ ban đầu là chưa có tác động gì nhiều nhé thì cái lực xuất hiện để chống lại cái sự chuyển động của vật đó người ta gọi là lực ma sát nghỉ nhưng khi ta tiếp tục tăng cái ngoại lực tăng dần lên tức là gì ạ cái ngoại lực này của thầy này lớn hơn so với cái lực ma sát nghỉ thì vật bắt đầu chuyển động có nghĩa là gì cái lực ma sát nghỉ